Người ta vẫn tiếp tục tranh luận về ý nghĩa của các món cổ vật này. Nhưng những cuộc khai quật gần đây đã khám phá một số điều về sự sống và cái chết của thành phố Kim Tự Tháp. Teotihuacan là một nơi biệt lập nằm gần phía bìa rừng Bắc của Trung Mỹ. Đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, cổ thành không khác gì một ngôi làng bụi phủ, nơi xương rồng còn đông đảo hơn con người. Nhưng đột nhiên dân số bùng nổ lên đến hàng chục nghìn người. Làm thế nào mà ngôi làng đầy bụi này trở thành một thành phố rộng lớn nhất châu Mỹ? Có một giả thuyết cho rằng cư dân ở đây đang trốn chạy khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần. Một ngọn núi gần đó đột ngột phát nổ trong một đợt phun trào núi lửa dữ dội. Dung nham tràn xuống sườn núi. Cả thị trấn bị vùi lấp Sông chìm xuống Nông trang bị phá hủy Đối với người dân sinh sống trong vùng, hẳn là họ đang đối mặt với ngày tận thế, cơn thịnh nộ của những vị thần. Trong cuộc tìm kiếm sự an bình, những người dân làng sống sót chạy đến một nơi mà sau này nhanh chóng trở thành Teotihuacan. Nhưng tại sao họ lại trốn chạy đến nơi này? Có những vùng đất khác cách xa núi lửa hơn, với đất đai tốt hơn và lượng mưa cũng nhiều hơn. Đây vẫn còn là một bí ẩn đối với chúng tôi. Những người rời bỏ một vùng đất núi lửa có rất nhiều lựa chọn. Họ có thể phân tán ra những thung lũng khác trong khu vực. Họ có thể di chuyển lên phía Bắc và sống rải rác ở những nơi khác nhau. Thay vào đó, nhiều thế hệ vẫn cố gắng bám trụ lên vùng đất này. Một điều gì đó hay một người nào đó hẳn đã thu hút những người lánh nạn đến nơi này. Có lẽ một người đã gánh vác trách nhiệm trong suốt thời kỳ đen tối này và lập ra một kế hoạch cho tất cả những người sống sót. Có thể một thủ lĩnh gan dạ đã đứng lên tổ chức cộng đồng người đi lánh nạn tạo ra một trật tự mới, một sự hài hòa mới đối với vũ trụ order, a new harmony with the universe. Một người nào đó có thể có khả năng kết nối mạnh mẽ kỳ lạ với các thế lực linh thiêng, được các vị thần ưu ái, và cũng có một dự định khác thường, một kế hoạch hành động Vị thủ lĩnh mới lập kế hoạch về một lễ hiến tế khổng lồ cho thần linh. Từ đá núi lửa, thứ vật chất đầu tiên cướp đi mạng sống của gia đình họ, phá hủy thành phố của họ. Những người sống sót sẽ xây dựng những núi lửa nhân tạo, những kim tự tháp. Mục đích thật đơn giản, sức lao động đổi lấy bình an. Tầm vóc vĩ đại của kế hoạch hành động này có thể đã trấn an những người đi lánh nạn rằng họ sẽ thành công. Và vì vậy họ bắt tay vào xây dựng cổ thành, một cuộc sống mới đã bắt đầu từ đây. Các kim tự tháp dẫn dắt họ bước vào một thời đại mới, thời đại của trật tự và hy vọng. Kim tự tháp được xây dựng trong thời đại của chủ nghĩa lạc quan sâu sắc Cái nhìn đầy duy tâm về tương lai Cố thành này là một trong những thành phố trọng yếu của vùng Trung Mỹ